Đam mê xe độ chào nhau cái đi, nhạc đâu lên. Quách đầu giống Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, nem que a voz. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, Como pai não? vì không có em nên ai đau lòng thôi người không đắm đi trong lòng không thay đổi cho theo quốc ai em xây trong đạo quốc tôi hôm nay Thank you.